Kính thưa thủ lĩnh Tuấn 123, kính thưa các cấp lãnh đạo cùng toàn thể anh chị em, tôi thư ký Thu Hằng 1995 Vĩnh Phúc, phòng thư ký. Covid-19 thì đã khiến cho rất nhiều niềm vui của anh em Tuấn 123 bị trì hoãn. Ví dụ như việc mỗi ngày mới đến bắt tay nhau để truyền cho nhau những năng lượng tích cực, họp sáng tuần công ty hay các hoạt động giao lưu cấp công ty, cấp phòng. Tuy nhiên là trong thời gian qua thì các group của bất động sản Tuấn 123 vẫn sụp sôi mỗi ngày bởi những thông báo về vụ chốt của anh em. Và trong đó thì có những cá nhân đã ghi dấu cho mình những thành tích thật sự ấn tượng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một trong những cá nhân ấy để cùng lắng nghe chị chia sẻ về những câu chuyện của mình và nhân vật chúng ta sẽ gặp trong buổi ngày hôm nay đó chính là chuyên gia Thí của số 1 đang ngồi cạnh uh, bên phía của thư ký Hoàng đây ạ chuyên gia Thí có thể giới thiệu đôi chút về bản thân Tôi chuyên gia Thí 1978 Hà Nội chuyên gia của số 1 ờ, hôm nay rất là vui vì được ờ, đến đây để chia sẻ với toàn thể anh chị em cái quá trình làm nghề của mình Vâng, <laughs> vâng ạ và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có năm từ khóa dành cho chuyên gia thí là năm từ khóa này sẽ là năm từ khóa mà anh chị em có lẽ là cũng sẽ đặt rất là nhiều dấu hỏi để uh, mong chuyên gia thí có thể giải đáp cũng như trả lời và chị uh, chuyên gia thí có thể chúng ta sẽ chọn nha chọn ngẫu nhiên một từ khóa và lần lượt ạ sẽ mở ra từng từ khóa một ạ Để vâng, chị sẽ chọn ờ, cái này chưa và vâng à từ khóa rồi ạ từ khóa của chúng ta là ba con à, vâng chuyên gia thúy là một bà mẹ ba con ở nhà thì ờ, rất là xa xưa thúy cách cách công ty là 25 cây số ạ ờ, và con lớn của ừ, của Trương Thúy thì cũng đã 17 tuổi rồi và con út là 6 tuổi ờ, tuy nhiên là cái thời gian mà Trương Thúy dành cho gia đình thì cũng chưa được nhiều lắm bởi vì là mình cũng dành ra nhiều cho công việc các bé ở nhà thì có khi nào mà ghen tị với công việc của <laughs> mẹ không ạ? có rất nhiều đấy con nhà chị thì suốt ngày đã nói rằng mẹ ơi sao suốt ngày mẹ đi làm thế mẹ không dành thời gian cho chúng con à À, có một bạn thứ hai nhà chị thì khi mà chị nhớ là cái hồi mà chị làm việc nhiều quá cái hồi mùng 8 tháng ba thì bạn ấy có vẽ một bức tranh à, chị xách một cái cặp xách một cái cặp là khi về đến nhà mà có cái máy tính ở trước mặt tức là xách cái cặp về đến nhà là đang vào máy tính luôn và bạn ấy vẽ cái bức tranh bên cạnh cái bàn ăn là một cái máy tính và cái bếp và bên cạnh cái bếp cũng là một cái máy tính tức là xuyên thì luôn luôn làm việc kể cả khi về nhà cho nên bạn muốn lúc nào bạn nói rằng mẹ ơi à, có một quyển sổ hôm trước là 20 tháng 10 bạn ấy tặng mình thì bạn ấy nói rằng là mẹ ơi con rất thương mẹ mẹ làm việc ít thôi mẹ con biết là mẹ đã vất vả với chúng con nhiều rồi và quyển sổ đấy mình vẫn đang giữ ở trong tay dạ thế thì trong những cái tình huống như thế thì chị ờ, trả lời với các cái câu trả lời như thế nào ạ thì chị ờ, thật ra trong lúc ngay trong lúc đấy thì mình cảm thấy rất là xúc động bởi vì là con tuy là bé nhưng mà đã biết thương mẹ rồi thì chị cũng chỉ nói với các con là mẹ sẽ cố gắng để vì các con để cho con các con có cuộc sống tốt đẹp nhất nhưng mà bên cạnh đó thì mẹ cũng sẽ không quên được cái thời gian dành cho gia đình và chăm sóc các con thì chúng cũng rất yên tâm vâng ạ à, với những cái phương châm mà làm việc rất là chăm chỉ có thể là đến ờ, mười mấy tiếng đồng hồ một ngày đúng không ạ chị không biết là à, về phía những người thân trong gia đình của chuyên gia trí thì có những cảm nhận như thế nào ví dụ như bố mẹ này hay là chồng này hay là con của mình có những cảm nhận như thế nào hoặc là đôi khi thì có những cái lời chia sẻ động viên hay là thậm chí là có thể có khi nào phải trách trách mắng yêu mình hay không à, ờ, đó có đấy Hoàng ạ bởi vì là chuyên gia thúy thì cái hồi mới vào công ty thì làm việc đến 20 tiếng một ngày chứ không phải mười mấy tiếng một ngày tức là một ngày chỉ cho phép mình ngủ tối đa là hai tiếng đến hai tiếng rưỡi là cùng thôi và ngồi hồi đấy thì thực sự là giống bố mẹ giống ông bà ông bà nội thì có thể biết nhưng ông bà ngoại thì không biết và chỉ có chồng chồng là người bên cạnh sát cạnh mình là nào cũng biết mà thì suốt ngày là giận dỗi thật sự ngày đấy là giận dỗi nhau rất là nhiều à, thì anh ấy cứ nói rằng là làm làm lấy sống như làm lấy chết à suốt ngày nói với chuyên gia như thế và khi mà chia sẻ với đi chia sẻ các phòng với anh chị em thì anh chị em cứ nói rằng là phòng nào cũng hỏi nói thật là chưa thì còn ở với chồng hay không mà cái thời gian nào mà dành cho chồng cho con nếu như cứ làm việc với cái tốc độ như thế thì đây chương chí nói chia sẻ thêm là không phải lúc nào mình cũng làm với cái thời gian đấy đấy là cái thời gian đầu bởi vì cái thời gian đầu mình tất chắc chắn là mình phải bỏ ra thời gian rất là nhiều như, như thủ lĩnh vẫn nói là mình phải cắm cổ cày có thể là người ta anh em cũng làm 100% chất lực nhưng mình phải làm 200% chất lực thì xuyên thúy nhớ là có một vụ chốt thứ hai vụ chốt thứ hai với cả tướng quân nam tướng quân nam phòng uh, ờ, của mình căn đấy thì sau khi chốt xong thì ờ, khách còn uh, tức là còn lôi cả môi giới về về nhà nữa về nhà của chủ để xem xét lại nhà và đặt cọc ngay tại nhà thôi thì về đến nhà hôm đấy là 11 giờ 11 giờ thì chồng chị Lương Thúy là đóng cửa luôn khóa cửa luôn <laughs> và nói rằng là cô đi luôn đi cô không phải về nữa đâu và đứng đúng là cái hồi đấy là nhớ là đứng ở ngoài khoảng độ 30 phút thì lúc đấy nói mãi năn nỉ mãi thì chồng mới mở cửa đấy là cũng là một cái, cái thật sự là, là nó cũng là một cái nói là nó cũng có hai chiều nó cũng là một cái là cái động lực cho mình để làm sao mà để chồng biết rằng đấy là một cái rất là vất vả của vợ là phải sau này anh ấy rất là thấu hiểu xuân quý thì khi mà cái ngày đấy khi mà xong giải quyết xong được cái ngày hôm đấy thì ngày hôm sau thì hai vợ chồng cũng đã ngồi lại với nhau để để nói chuyện về cái công việc của siêu thúy thì anh ấy không trước đấy thì anh không tin tưởng chị Lan điều đấy bởi vì 20 năm ngồi ở bàn giấy không động chạm thì không ra ngoài không tiếp xúc không phải là sale đâu chị chỉ làm mỗi kế toán thôi chứ không biết bán hàng cái gì cả thì anh ấy có nói với chị rằng là em không bao giờ làm công việc đấy bởi vì nó quá sức với cả em bởi vì khi mà nói về bất động sản một cái gì đấy là mình cảm thấy nó nó nó to tát nó nặng lắm mình bán một hẳn một cái nhà bán thằng một cái nhà là bao nhiêu tiền tỷ à, và khi khi đấy thì chưa nghĩ phải phải nói thật là phải dùng dùng mọi cách mọi biện pháp để thứ nhất là thuyết phục chồng thứ hai để khẳng định rằng là mình làm được mình làm được và cuối cùng duy trí cũng chứng minh cho chồng cho bố mẹ cho bạn bè biết là duy trí đã làm được và khi mà suy thấy chốt được rồi thì anh lúc đấy anh tin vào cái khả năng của mình và nói với các cái thị trường xung quanh ví dụ như là đất đai nhiều khi anh đi anh hỏi ở đây hoặc là bạn bè có chia sẻ thì anh cũng chia sẻ thêm về với mình và lúc ấy mình có nói với anh một số cái cái một số các cái kiến thức về đất đai ở khu vực đấy khu vực đấy ạ thì chồng tỏ ra rất là tin tưởng và rất là cảm thấy đến bây giờ thì thực sự là cảm thấy ngưỡng mộ vợ vì không hiểu vì sao mà vợ làm được những điều to lớn như thế bởi vì khi mà làm được rồi mà những cái thành tích của mình xong mình được lên uh, lên facebook lên zalo mình quảng cáo bản thân hoặc đi đây đi đó thì chồng cảm thấy rất là hãnh diện về vợ ừ, bởi vì là bạn bè bằng bạn bè chung của chồng của bạn bè nữa thì đấy là ừ, chưa thì nghĩ là đấy là cũng là một cái là thành công của trong gia đình nữa và bây giờ cái nhìn nhận của chồng và gia đình chồng và chương trình cũng khác như ngày xưa vâng chúng ta sẽ tiếp tục uh, đi đến những từ khóa tiếp theo Vâng, đây là những con số. Ừ. à, <laughs> Xuyên Hoa Thúy thì uh, trước khi mà vào bất động sản Tuấn 13 thì Xuyên Thúy có 20 năm làm trong nghề kế toán và trong đó thì có khoảng độ 17 năm làm kế toán trưởng. À, khi mà bước chân sang lĩnh vực bất động sản Thúy đã rất là cân nhắc, cân nhắc vì không biết là cái công việc uh, mình sẽ bắt đầu như thế nào với công việc nó khác hẳn với công việc bàn giấy mình đang làm nhưng mà tôi thì nghĩ rằng là cái gì mình cũng phải quyết tâm khi mà đến với học sản phần ba thì đặt quyết tâm rất là lớn sau 3 tháng là phải tốt nghiệp đại học thứ 13 sau 6 tháng vào kinh doanh và sau 9 tháng vào lương chuyên gia và đấy là những cái ờ, cái mục tiêu mà Xuân Thúy đặt nhất định đặt cho cho mình và đúng là sau 3 tháng thì Xuân Thúy đã có được những vụ chốt và sau 6 tháng thì vào kinh doanh và khi mà 9 tháng đạt được chuyên gia thì Xuân Thúy đã chốt được là tổng là 21 căn trước khi lên chuyên gia bước lên chuyên gia và khi mà lên chuyên gia rồi thì đến tổng số tổng con số vụ chốt bố trí đến bây giờ thì là gần 60 căn trong thời gian bao lâu ạ? À, trong thời gian à, chưa được một năm à chưa được hai năm vào công ty trương phí vào công ty từ tháng 10 năm 2019 và quả thật là những con số rất là ấn tượng đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục uh, đi đến với những từ khóa tiếp theo ạ. Chị có thể ạ? À, ờ, phương châm làm việc phương châm làm việc của chuyên gia thúy thì ờ, khi mà bất kỳ làm công việc gì đấy kế toán hoặc là làm môi giới bất động sản thì chuyên thúy luôn đưa cho mình những cái phương châm làm việc nhất định thứ nhất mà khi mà làm còn làm đầu khách làm chuyên viên chị Trương Thúy khi mà tương tác làm việc cùng với chuyên gia thì cũng rất là chuẩn chỉ một căn nhà nào khi mà chuyên gia mới lên Trương Thúy hỏi và à, mình chỉ hỏi một chút thôi để xong mình phải đi mình khảo sát khảo sát về mình mới đăng tin và mình dẫn khách và khi tương tác với cả chuyên gia thì trương thúy làm cũng rất là là chuẩn chỉnh và chúng các chuyên gia cũng rất là tin tưởng tức là trước khi dẫn khách thì cũng sẽ báo và sau khi dẫn khách cũng về báo tình hình dẫn khách như thế nào và bây giờ khi mà bước chân lên làm chuyên gia thì khi mà tương tác với cả chủ nhà thì chưa thúy cũng cũng đưa ra một phương châm là, là chuẩn và chỉ tất cả những đầu những chủ nhà mà chưa thúy có làm với cho chưa thúy là đều là những chủ nhà rất là chuẩn có ba cái yếu tố mà chưa và đầy đúng tức là chuyên gia thúy luôn luôn đúng giờ đúng hẹn với cả chủ nhà và đủ đấy là chuyên, chuyên gia thúy luôn luôn đến để làm sao mà thu hút với cả chủ nhà mình đủ đủ thứ nhất là đủ hoa hồng đủ hoa hồng và đủ tất cả những cái dữ liệu xung quanh cái căn nhà đấy tức là mình luôn luôn phải nắm toàn bộ cái thông tin về căn nhà đấy theo cái đủ và đầy tức là luôn luôn đối với cả chủ nhà thì mình luôn luôn phải có những cái cái có thể là cái niềm tin với cả chủ nhà làm sao mà để hai bên có cái đau đầy với nhau tình cảm và niềm tin khi mà tương tác một căn nhà lên chủ nhà người ta rất là tin tưởng mình tuyệt đối là mình để dành những căn nhà nhỏ đến những nhà lớn được chuyên gia thúy có thể dành cho các anh à, em chuyên gia cũng như là chuyên viên cái lời khuyên uh, về uh, về cách thức và về làm như thế nào để có thể đạt được những cái con số mà như ấn tượng như chị đã chia sẻ à, chuyên gia thúy thì ờ, nói thật với cả thu hằng là khi mà làm chuyên viên ấy bởi vì là vào khi mà đang làm cái con xưởng không nước mưa của công ty lúc đấy là đạt triệu 4 tháng đấy là ngoài mức lương không tức là sau đấy là còn thưởng quý thưởng tháng thưởng năm cũng rất là nhiều thế nhưng mà cũng vì cái mục đích mục đích là mình cũng muốn là xung quanh mình bạn bè xung quanh là có nhà có xe có tất cả mọi thứ rồi trong khi đó thì mình vẫn đi làm thuê hoặc là họ là những ông bà chủ rồi mình vẫn đi làm thuê lương cọc cọc 20 triệu 22 triệu một tháng thật ra thì lúc đấy nó cũng chỉ đủ ăn và dư giả một chút thôi thì à, nhà nhà chung lý thì hai vợ chồng đều làm công ăn lương cả thì lúc đấy thì chị nghĩ rằng là mình một người phải bứt ra khỏi cái cái cái cuộc sống như thế để mình nói đúng hơn là mình làm giàu mình làm giàu và xưa thứ là bứt phá ra và khi mà bứt phá ra khỏi công việc mà mình đã gọi là đam mê thế toán là cái đam mê của xưa thúy nhưng mà bứt ra khỏi cái đam mê thì mình mình phải làm được cái việc gì mà mình phải tức là mình phải thoát ra khỏi cái đam mê của mình thì mình mới làm được và lúc đó thì xưa thì cắm đầu vào cũng như là thủ lĩnh nói là cắm cổ cày bắt đầu là lao vào làm ngày làm đêm học hỏi anh em tức là ngày đấy thì trương thúy uh, đăng rất nhiều tin bởi vì khi mà được các anh chị trước đào tạo là bây giờ chỉ có đăng nhiều tin và dẫn nhiều khách thì sẽ chốt được và hồi đấy là đã đạt được là coi con số là ba nghìn kỹ đăng trong vòng một tháng tức là đạt cái giải thưởng ba nghìn kỹ năng nhanh nhất của tính cái chủ ngân hàng một ngày thì trương thúy thì không đăng không đăng dưới 10 tin hồi đấy là còn đăng trên 40 trang à, khi mà Tức là sáng ra bước chân ra khỏi nhà là 7 giờ sáng và bước chân về nhà là 10 giờ đêm, có hôm 11 giờ đêm về mới về đến nhà. À, thử hỏi cái thời gian đấy Trương Thúy làm gì thì anh rất nhiều anh chị em nói rằng là tại sao Trương Thúy tăng nổi được uh, ờ, 10 tin trên 40 trang mà vẫn còn dành thời gian ra ngoài yếu thế thì thưa anh chị em là Trương Thúy đăng tin vào vào đêm tức là khi mà 10 giờ về đến nhà sau cái khoảng thời gian mà sinh hoạt cá nhân cá nhân của mình xong thì bắt đầu lại lao vào ngồi soạn à, soạn tin và soạn tin đến khoảng độ 2 giờ sáng 2 giờ sáng thì khoảng độ đến 4, ờ, 4 giờ 30 trên cứ dậy dậy là bắt đầu đăng tin tiếp ra tin tiếp từ lúc 4 từ lúc 4 rưỡi sáng cho đến 6 giờ sáng có hôm thì đến 6 rưỡi bắt đầu là dậy ờ, đi chợ mua đồ ăn cho chồng cho con mua thức ăn cho gia đình và bắt đầu là quay về là ngồi vào bàn làm việc tiếp tức là cái thời gian mà dành cho mình và dành cho gia đình nó rất là hạn chế đa số là dành cho công việc bởi vì trương thì nghĩ rằng là mình chỉ có cố gắng mình phải cắm cổ cày mình mới có thành quả làm việc gì cũng thế thôi nếu như mình không tập trung và mình không không không mình tập trung và mình không quyết tâm thì mình không bao giờ mình làm được à, và cái ngày đấy thì đúng là phải nói là sau 3 tháng chưa thì mới chốt được là bởi vì là cứ lan man lan man về các khu vực à, ngày xưa chưa thấy làm năm quận nội thành luôn tức là đống đa ba đình hoàn kiếm hai bà trưng cầu giấy tức là làm năm quận đấy mà về sau không chốt được thì cuối cùng thì cũng học hỏi rất nhiều anh em đấy anh em nói rằng là mình đang sống ở đâu thì mình luôn quay về đấy mình làm thì trên mình cũng quay về long biên làm quay về long biên thì sau khi uh, tìm hiểu thị trường long biên tìm hiểu những cái những sản phẩm mà mình bán thì chúng tôi có được những quyết định chốt và khi mà mình đã chốt được rồi thì mình lại cảm thấy ham mê rất là ham mê và rất là yêu thích công việc này phải nói là công việc này là càng làm càng càng đam mê càng thích và sau đó nó trở thành cái đam mê của chúng thì thật sự khi mà bây giờ nói lên ngay đam mê rồi cũng sẽ thành công bởi vì mình có đam mê thì mình mới có có cái quyết tâm để mình làm và sau đó là xuân thúy đã đã thành công được như ngày hôm nay và khi mà lên chuyên gia thì xuân thúy khi mà đi họp ở cái ờ, chuyên gia thì nhớ họp cái hội trường hai ngồi trước mình là hơn hơn hai trăm anh em chuyên gia của tống ba và những anh em sao số và siêu giỏi và khi vào đấy thì mình cảm thấy mình nhỏ bé lắm thế nhưng mà trong lòng mình càng như thế thì mình lại càng phải tỏ rõ cái quyết tâm mình phải quyết tâm làm sao mà mình phải làm đạt được một trong những con số giỏi mà ngồi ở đây và chưa thúy rất quyết tâm tâm bằng cách là về nhà mình tìm tòi các nguồn nhà lọc các nguồn nhà thật là tốt tương tác với chủ nhà thật là chuẩn để được đưa ra những nguồn nhà có tính thanh khoản cao chủ nhà hợp tác và lúc đấy thì anh em anh em mình hỗ trợ rất là nhiều tức là anh em tương tác rất là nhiều để thành công những vụ chót à, chúng ta có thể thấy là trong những cái chia sẻ trong những chia sẻ vừa rồi của chúng ta thì thì có vẻ cái tương tác chuẩn chỉ đã là một cái phương châm một cái kim chỉ nam để giúp chị có được những cái kết quả như thế này thì không biết là ví dụ như với những cái nền tảng của công việc kế toán ngày xưa thì có phải là một cái nền tảng ờ, tức là kế toán thì thường là anh em chúng ta sẽ nghĩ đến là rất là cẩn thận tỉ mỉ chẳng hạn thì đấy liệu có phải là một cái nền tảng để chị có thể uh, phát triển trong cái công việc bất động sản vâng đúng rồi em cái đấy thì nó cũng giúp cho chị rất là nhiều trong công việc tức là cái thứ nhất là cái kế toán thì là phải chuẩn chỉ được chuẩn chỉ trong từng con số chuẩn chỉ trong giờ giấc và chuẩn chỉ với cả đối phương đối tác thì đấy là những cái mà chị đã học được từ ngày xưa ở trường và khi mà làm việc với anh em và làm việc với chủ nhà thì chị thì luôn luôn giữ một cái phong cách như mình dạ, cảm ơn chuyên gia tí những chia sẻ rất là chi tiết tỉ mỉ ạ chúng ta tiếp tục à, đến với à, từ khóa tiếp theo chúng ta chỉ còn hai từ khóa nữa thôi rồi chúng ta có một cụm từ được đặt trong nó ừ. ngoặc kép đó chính là nhầm group Vinh danh uh, giải thích về cái cụm từ này một chút thì uh, các ờ, anh chị em uh, phòng thư ký ạ uh, hay uh, gọi chuyên gia thí là chuyên gia thí nhầm group vinh danh bởi vì là khi mà anh em vào group uh, vinh danh 7x thì rất thấy là chuyên gia thí là người rất là chăm chỉ và rất hay tương tác trên các uh, group vinh danh 7x uh, có thể là vào sáng sớm này vào đêm này hay là vào các cái thời khắc trong ngày chẳng hạn thì uh, cũng giật mình là ô tại sao chị chuyên gia trí như thế này mà lại ở trong group vinh danh 7x uh, ờ, ừ. vẫn trong đầu vẫn hình dung là phải 9x hoặc 8x cơ thì chị Thúy có thể chia sẻ với anh chị em về cái uh, cái bí dạ. quyết của mình được không ạ? Ờ, chuyên gia Thúy phải nói là cũng cũng cũng thường xuyên là hay thứ nhất là hay chụp ảnh ảo nói thật là bây giờ cũng có tuổi rồi chúng ta là cứ theo cái trào lưu anh em là chụp ảnh nó hơi ảo một chút bây giờ nhìn nhiều anh em cứ nghĩ cặp ở ngoài gặp ở trong nhìn nó khác ừ. nhau hẳn đi thế nhưng mà cái quan trọng hơn là xương trí luôn luôn luôn luôn có cái nhiệt huyết trong người luôn luôn có cái máu lửa trong người bất kể là chiến đấu ngày đêm à, sớm tối thì xương trí không bao giờ lạnh chỉ cần anh em có anh em tương tác hoặc chỉ cần chủ nhà tương tác là xương trí sẽ lên được cho nên là mình không ngại mưa nắng hay là sớm hôm gì cả và khi mà trên cao thúy lên hình như thế thì để thể hiện cho tức là mình luôn luôn mình mình mình luôn luôn muốn nói với anh em rằng là lúc nào mình cũng sẵn sàng trong như thế là mình mình làm việc và mình chiến đấu lúc nào cũng trong tức cái ngọn lửa trong mình lúc nào nó cũng cháy chưa bao giờ là nguội cả kể cả những lúc mà uh, chốt được hay là chưa chốt được nhưng đúng là trong con người chưa thì chưa bao giờ chưa bao giờ nguội cái đam mê đấy rất nhiều anh em nói với chị thấy là chị Thúy ơi sao lúc nào em cũng thấy chị máu lửa chưa bao giờ thấy chị giảm nhiệt cả nói thật là đúng là như thế chưa bao giờ mình giảm nhiệt đối với công việc này có thể hôm nay à, nhiều khi anh em trêu anh ấy anh em cứ bảo là thôi chị sốt nhiều rồi chị nghỉ đi thế nhưng mà thực sự là càng sốt nhiều thì lại càng hăng à đấy đấy là cái cái cái công việc của mình là như thế Vâng, uh, nhưng mà có lẽ là cũng không chỉ uh, có ảnh trên uh, các group đâu đúng không ạ? Và ở ngoài đời thì trên Gia Thúy cũng rất là trẻ trung, xinh đẹp và uh, đây có lẽ là một câu hỏi mà chị em, rất nhiều chị em Tuấn 123 đang quan tâm là không biết là trên Gia Thúy có cái bí quyết gì để chăm sóc uh, không những là da rẻ mà chăm sóc cái vẻ bề ngoài của mình để trông lúc nào cũng thật là tươi trẻ đúng không ạ? <laughs> Dạ, vào trong công ty này thì được có một câu châm ngôn là cứ chốt nhiều rồi chắc chắn là sẽ xảy ra sinh ra <laughs> thật ra khi mà chốt nhiều rồi thì anh em sẽ có nhiều điều kiện để chăm sóc bản thân mình hơn không phải là điều kiện không phải là về thời gian mà mình có điều kiện về kinh tế để mình chăm sóc bản thân mình hơn kể cả mình ăn mặc hàng khác hoặc là nhiều khi mình ra đường mình cũng trang điểm một chút để sau nó tăng hơn thì đấy là cái bí quyết của chúng ta thì thôi à, khi mà mình làm việc mà mình cảm thấy mình tràn đầy năng lượng mình cứ tự tin với cái công việc của mình với cuộc sống của mình thì tất nhiên là mình sẽ trẻ ra hơn vâng ạ đấy là chị nghĩ như thế à, đẹp đẹp từ trong tâm đúng không ạ đẹp từ trong tâm đều ra rồi ạ chúng ta tiếp tục à, đến với một từ khóa cuối cùng dạ, ạ à, Long Biên và Long Biên à, Xin cho thí thì à, bắt đầu tập trung làm việc à, quay về địa bàn Long Biên từ ngày lên trên Biên được 3 tháng bởi vì đây là nơi mà Trương Gia Thúy đang sinh sống Trương Thúy thì à, nhà đẻ thì đang ở bên Hà Nội thôi Thế nhưng lấy chồng ở bên Long Biên à, và tất cả các cái căn mà chưa ký ờ, chốt thì hầu như đến 90 98 phần trăm là bên long biên và đến bây giờ lên chuyên gia thì cái con số ký nó cũng không ngoại lệ nó tầm khoảng độ 80 phần trăm nguồn nào trên ký bây giờ là bên long biên và bên long biên là một cái thị trường thị trường như anh chị em bây giờ vẫn nói nó là nó là vẫn là cái thị trường nóng nhất trong tất cả các quận của của thủ đô hà nội cho nên là long biên là cái nơi mà thu hút có thể là nhiều đầu chủ nhất và nhiều anh em chuyên viên bán hết ở trong công ty hiện tại thì đỉnh ờ, Long Biên ở Trương Thúy bây giờ có khoảng độ hơn 100 anh em đang ngồi làm việc và rất nhiệt huyết, rất máu lửa. Ở à, đỉnh Long Biên thì có địa chỉ tại 76 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Địa ờ, điểm này thì rộng khoảng độ ờ, chưa thì nghĩ khoảng tầm 300 mét vuông và có khoảng có khoảng độ đủ chỗ cho khoảng độ 200 anh em ngồi. À, rất là mát mẻ, sạch sẽ và đây là cái nơi mà siêu thúy khi mà đỉnh long biên mở ra siêu thúy ngày nào cũng lên đấy ngồi và anh chị em nếu anh chị em chuyên viên ừ, hãy tích cực lên trên đấy có rất nhiều chuyên gia giỏi ở trên đấy ngồi và sẵn sàng hỗ trợ anh em 24 trên 7 và anh chị em cứ lên đỉnh Long Biên thì chắc chắn là chốt sẽ rất là nhiều và bây giờ có một câu châm ngôn rất là hay đấy là cứ lên đỉnh là chốt lên đỉnh là chốt và anh em cứ lên đỉnh gặp chuyên gia thúy là sẽ chốt ạ chắc chắn là như thế và những căn nhà mà chuyên chuyên gia thúy lên ở Long Biên thì anh em đánh giá rất là cao bởi vì long viên nó đang là một cái gì đấy đang là một cái thị trường rất là tiềm năng và được rất nhiều khách hàng quan tâm và long Biên còn là gọi là như công ty mình đang gọi là nhiều tất thứ và và Trương thì cũng thấy cũng ghi nhận là như thế vâng <laughs> liên quan đến từ khóa long Biên này chúng biết là trên gia trí có thể quảng cáo hai cái căn nhà mà hiện nay của trên gia trí tại khu vực long Biên và gọi là rất hot và cảm giác như là quảng cáo lên một cái là anh em tới một hai ba dẫn khách âm âm và chốt ngay chị Lương Thúy thì hôm qua có ký được uh, hai căn biệt thự ở Long Biên căn đấy thì phải nói là đang trong kho hàng của là của ờ, trong kho hàng của công ty mình luôn thì hầu như là đang là độc nhất cô thì có hai căn biệt thự đấy thứ nhất là B06 BT8 căn đấy là 240 m 4 tầng mặt tiền 15 m và giá chào đang đẩy là 32 tỷ căn đấy thì mình khi mà chị quý tương tác với cả chủ nhà thì chủ nhà rất là hợp tác và cô rất là quý mình luôn các bên khác hoặc là môi giới ngoài đang chào với giá là riêng siêu giao thế ký được giá là 32 tỷ và hoa hồng 1 tỷ chủ nhà rất hợp tác và căn này là rất đẹp chủ người xưa là doanh nhân bên Đức và vợ là bác sĩ nổi tiếng ở bên ở Việt Nam hiện tại bây giờ thì chủ đang có nhu cầu là chuyển vào Nha Trang để sinh sống với cả các con cho nên là rất thiện chí bán à, anh em cứ dẫn khách căn nhà này thì chỉ cần khách xem xong thôi là chốt ạ rất đẹp và căn này xuyên phí đảm bảo là đẹp nhất ở miền Hương Lâu đến thời điểm hiện tại và căn thứ hai thì cũng rất là siêu hot ở Long Biên đấy là căn Ờ, BT8A12 cũng là căn biệt thự Long Biên. Căn này thì có diện tích là 220m, 3, 3 tầng mặt tiền 13,3m và giá chào đang là 28 tỷ. Căn này thì nằm trong BT8 đường trải nhựa, đường trước nhà trải nhựa rộng thông thang, nó rộng phải khoảng 20m và vỉa hè là 3m. Ờ, BT8 là cái khu mà đẹp và rộng nhất của Hồ Hưng nhưng căn này có diện tích nhỏ hơn một chút cho nên là nó cái giá thành nó thấp hơn căn lúc đấy và nó không có thang máy thì đây là hai căn biệt thự ờ, ở trong khu đô thị Việt Hưng duy nhất duy nhất hiện tại trong kho hàng của Tuấn Hoàng Ba mà anh em khi mà chúng chú ký về thì anh em tương tác rất là nhiều rất là nhiều dẫn khách rất là nhiều luôn và chưa bao giờ chưa thì thấy rằng là những cái căn hàng triệu đô mà anh em tương tác Vâng ạ, cảm ơn chuyên gia Thùy đến được quảng cáo nhà chúng ta cũng thấy là rất là tâm huyết đúng không ạ? Tâm <laughs> từ, trong tâm ra luôn à, Thì cũng cảm ơn, rất là cảm ơn những cái chia sẻ của chuyên gia Thúy à, ờ, đến với các anh em tấm 123 Thực sự là à, có mấy ý mà Kỳ Thu Hà có thể tóm gọn lại Một đầu tiên là cái tương tác chuẩn chỉ đúng không ạ? À, thứ hai nữa là đam mê máu lửa hết mình Và thứ ba cái quan trọng nhất chắc chắn đó là cắm cổ cày rồi để có được những cái thành tích rất là đáng tự hào như chuyên gia thúy là hơn 50 căn trong ờ, khoảng thời gian ờ, gần 2 năm đúng không ạ gần 2 năm đến với bất động sản tổng hai ra và cảm ơn chuyên gia thúy ngày hôm nay đã có những cái chia sẻ đến với anh em và chúc cho chuyên gia thúy sẽ ngày càng xinh đẹp chốt thật nhiều chốt thật rực rỡ và gọi là gì ạ bá chủ khu vực long biên luôn ạ cảm ơn chuyên gia thúy cảm ơn em dạ vâng cảm chị em